thank you một chiều bên dòng sông lam anh gọi em cô gái lai đò chuyến đò chiều anh đưa sang sông anh thầm thương cô gái lai đò ngày ngày anh sang thăm em nhà em bên lỡ anh ở bên bồi câu đời câu chờ đôi ta thương nhau trên dòng sông in bóng trăng thề một câu vì anh trao nửa câu vì em thương cù sẵn củ khoái mồ hôi chát mặn thương anh rồi nhớ đợi nghe anh cứ chiều về cánh có lùi bên sông cô lái đò xưa nay tròn mười tám bao năm tháng trôi qua bao mùa xuân chờ đợi rằng anh không về năm tháng đời chờ mong rằng anh nọ về nọ về bên em ơi câu vì anh trao mùa xuân anh trở lại em sang sông lấy chồng bò mặc bến đò xưa quên câu thương câu chưa lỡ hẹn người ơi nắng chiều về sáo diêu gọi trắng lên tiếng hò gọi em cô lái đò ngày anh nhớ cùng em trên con đê nhỏ trên cánh đồng tôm cả còn thương nhau anh trở về tìm lại đó xưa một câu vì anh trao nửa câu vì em thương cù sẵn củ khoái môi hôi chát mặn thương anh rồi nhớ đợi nghe anh cứ chiều về cánh có lội bên sông cô lái đò xưa nay tròn mười tám bao năm tháng trôi qua bao mùa xuân chờ đợi rằng anh không về năm tháng đời chờ mong rằng anh nọ về nọ về bên em ơi câu vì anh nắng trao mùa xuân anh trở lại em sang sông lấy chồng bỏ mặc bến đò xưa quên câu thương câu chưa lỡ hẹn người ơi nắng chiều về sáo diêu gọi trắng lên tiếng ho gọi em anh nhớ cùng em trên con đê nhỏ trên cánh đồng tôm cả còn thương nhau anh trở về tìm lại đó xưa núi hồng ơi trách chi đó lỡ duyên tình nợ duyên đất gánh nên anh đi tìm câu vị sống